Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với ca bóng đá, ca soi kèo à, Ngày à, hôm nay mình có lên cho anh em cái trận đấu giữa Scotland và Ukraine Trận đấu này sẽ diễn ra vào dạng sáng ngày mai anh em Trận đấu thuộc khuôn khổ Nation League nhé à, Chiều hôm nay thì còn 30 à, phút nữa thôi 7 giờ tối ngày hôm nay thì sẽ có trận đấu giao hữu giữa Việt Nam chúng ta cũng như là Singapore Thì anh em nào mà muốn chơi trận đấu này cùng với mình Thì anh em có, thể trực tiếp qua cái kênh à, ca soi kèo, kênh phụ của mình để... Uh, Ờ, chúng ta cùng uh, xem cái livestream của mình cũng như là mình sẽ đẩy những cái kèo nóng cho anh em để anh em chúng ta cùng chơi nhá. <clears throat> thì uh, dạng sáng ngày mai cũng như là buổi tối ngày hôm nay thì cũng uh, có những cái trận đấu thuộc Nation League thôi anh em ạ. À, trận đấu giữa Scotland này là vào lúc 1 giờ 4 45 dạng sáng ngày mai anh em nhá. À, tiếp đấy là trận đấu 9 giờ giữa Kazakhstan và à, Belarus anh em trận đấu giữa Kazakhstan và Belarus cũng như là Latvia và Moldova. Đấy, hai trận đấu này thì uh, nếu anh em mà muốn uh, kiếm tiền cũng như là muốn đầu tư bóng đá thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như Telegram. Mình sẽ hỗ trợ cho anh em những cái trận đấu uh, thuộc cái khuôn khổ Nation League nhá. Đấy. Còn uh, video ngày hôm nay thì mình uh, sẽ tiếp tục làm về uh, những cái trận đấu thuộc cái giải uh, uh, vòng loại cúp C1 nữ anh em Trận đấu giữa Roma và Sparta Raha sẽ diễn ra vào lúc 11 giờ 30 tối ngày hôm nay cũng như là trận đấu giữa Real Madrid anh em này, Real Madrid và uh, Rosenborg sẽ diễn ra vào lúc 11 giờ trước trận đấu Roma là 30 phút. Đấy, còn 4 tiếng đồng hồ nữa thôi thì 4 ờ, tiếng đồng hồ cũng đủ cho anh em thời gian anh em chúng ta có thể liên hệ với nhau cũng như là chia sẻ những uh, cái ờ, kinh nghiệm chơi bóng cũng như là anh em nào muốn tham gia nhóm để uh, có thể kiếm một chút đỉnh khi mà anh em chúng ta chơi uh, cũng anh cũng như là anh em chúng ta xem bóng ấy thì anh em uh, biết phải liên hệ với mình như thế nào rồi đấy uh, điểm qua một chút về uh, cái phong độ hiện tại của hai đội bóng nhá hiện tại thì chưa có cái đội hình xuất phát ra sân đâu uh, tuy nhiên thì uh, uh, với những cái nhận định cũng như là uh, những cái kèo mà mình có đẩy cho anh em lên ở trên kênh thì sẽ là những cái ờ, kèo mà mình sẽ lấy ở những cái số liệu như thế này để mình có thể đẩy kèo cho anh em thôi thì những cái những cái số liệu cũng như là thật sự mà nói thì hiện tại bây giờ những cái bài báo viết về gần như là cầu thủ chấn thương hay là những cầu thủ thiếu vắng thì ờ, cũng ờ, không quá là uy tín anh em vì vậy nên là tốt nhất là anh em chúng ta khi nào trận đấu bắt đầu thì anh em chúng ta chơi là hợp lý nhất anh em đó tuy nhiên thì mình vẫn sẽ có đẩy cho anh em một cái mã để anh em tham khảo trong trận đấu này nhá à, điểm qua một chút về kèo đi à, tối ngày hôm nay UEFA Champions League này Women trận đấu giữa Real Madrid và Rosenborg trận đấu này thì uh, hiện tại kèo handicap Real đang chấp uh, à, Luxembourg hai trái anh em cũng như là cái tài ba anh em này à, với cái kèo chấp ấy thì à, thật sự mà nói à, điểm qua một chút về những cái cầu thủ mà hai đội bóng đang sở hữu anh em nhé đấy à, Luxembourg thì là một đội bóng đến từ Na Uy và Na Uy thì nếu như anh em nào mà đã theo dõi Euro uh, nữ thì thì anh em cũng biết rồi à, Na Uy cũng là một cái thế lực trong uh, uh, châu Âu ở bóng đá nữ anh em tuy nhiên thì uh, những cái câu lạc bộ của bóng đá nữ Na Uy thì họ sẽ không có tiềm lực cũng như là không có đủ tài chính để có thể đưa những cầu cầu thủ tốt nhất ở uh, khu vực châu Âu để về đá cho mình. Ngược lại thì Real Madrid đội bóng hoàng gia thì khác hẳn anh em nhá Họ tất nhiên rồi uh, với việc là đã nổi tiếng cũng như là có một cái thế lực uh, gọi là ông vua của Champions League ở uh, uh, bóng đá nam thì tất nhiên là bóng đá nữ họ cũng phải sẽ phải có những cái tiềm lực để có thể đưa được uh, ít nhất là đến 3 cầu thủ thuộc top đầu thế giới đúng không? Thuộc top đầu thế giới về để có thể ờ, đá cho đội uh, tuyển uh, đội Real Madrid nữ. Và Tây Ban Nha, uh, đội tuyển Tây Ban Nha thì cũng là một cái thế lực uh, rất là đáng gờm ở trong uh, thế giới bóng đá nữ anh em à, Tây Ban Nha đang là đương kim vô địch của uh, World Cup anh em đấy và tất nhiên rồi ở trong đội hình của Real Madrid thì với cái tiềm lực của Real thì họ vẫn sẽ sở hữu những cái ờ, cầu thủ mà thuộc top cũng như là đang thuộc biên chế của các đội tuyển quốc gia và thuộc đội hình chính anh em nhé chứ không phải là đội hình phụ hay là những ờ, cái cầu thủ mà chỉ thêm vào danh sách để ngồi dự bị đâu anh em đấy ví dụ như là ở Bra Brazil có uh, Fetoza này đấy và ở Pháp Pháp thì có Toletti và Filler đấy cũng như là ở Thụy Sĩ đội bóng uh, một trong những top đội bóng đứng đầu thế giới đấy là Olofsson. Đây là những cầu thủ được đá chính ở trong đội tuyển quốc gia Pháp cũng như là Brazil và Thụy Sĩ. Nếu như anh em mà có xem qua Euro ờ, nữ những ờ, tháng ờ, vừa rồi đấy, mình cũng có uh, đẩy cho anh em những cái kèo Euro nữ cũng như là làm cho anh em. Thì anh em cũng đã biết uh, những cầu thủ như trên rồi đúng không? Đấy, với tiềm lực của Real Madrid cũng như là cái ờ, thế lực của Real Madrid thì không khó để chúng ta có thể nhận định rằng à, đây sẽ là một chiến thắng của Real Madrid. Tuy nhiên thì với kèo chấp 2 ờ, mình thì ờ, không có ham đi cái kèo chấp ở bóng đá nữ đâu. Vì bóng đá nữ thì nó rất khác biệt so với bóng đá nam anh em. Đấy. Uh, tuy nhiên thì với cái tài 3 với cái tài 3 cũng như là những cái kèo góc thì cũng rất dễ để anh em chúng ta có thể đầu tư này đặc biệt là cái tay ba hiện tại mình uh, đang phân vân là sẽ đẩy cho anh em đấy là cái kèo tài 3 hay là cái kèo tài cả trận anh em ạ à, cái kèo tài hiệp 1 anh em ạ hiện tại cái kèo tài hiệp 1 đang là 1.25 cũng như là cái tài cả trận là 3 thì à, mình sẽ chốt cho anh em một à, kèo thôi một kèo duy nhất anh em nhé đấy là chúng ta sẽ đi cái kèo tài 3 đi cái kèo tài 3 hiện tại thì cái à, với cái kèo tài hiệp 1 1.25 thì mình cũng ờ, không có đủ tự tin để đẩy cho anh em trong cái cái tài 1.25 ờ, cho lắm. Thì chúng ta sẽ đi cái tài ba hòa FT. Còn về cái tài hiệp 1 thì chắc là khi nào trận đấu bắt đầu để khi nào kèo nó thay đổi như thế nào thì mình sẽ đẩy cho anh em vào trong nhóm sau. Thì mình cũng nói với anh em rồi ờ, cái việc mà anh em chúng ta chơi bóng cũng như là cái việc mà anh em chúng ta có thể kiếm tiền được bóng đá. Đấy, ví dụ như ở trong nhóm của mình ngày hôm qua thì mình có đẩy cho anh em đúng không đấy, ngày hôm qua mình có đẩy cho anh em hai trận đấu đấy là Juventus và à, trận đấu của Bayern Munich nữa thì ở trong nhóm đây à, ngày hôm qua thì cái trận đấu ở với Juventus và Kobe thì mình à, có đẩy trên kênh cho anh em đấy là Juve được chấp đúng không Juve chấp 1.25 hay là 1.5 thì khi vào trận đấu mình uh, không đẩy cho anh em đi Juve mà mình đẩy cho anh em đấy là đi đội chủ nhà cô được chấp 1.25 cũng như là hiệp 1 được chấp 0.75 anh em thì anh em chúng ta cũng đã chiến thắng được hai cái mã kèo này rồi đúng không đấy thì uh,